Xin chào anh em ừ. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với anh em về một cái sản phẩm công nghệ mới hiện nay về sóc đĩa bịp Về sóc đĩa bịp ấy thì anh em à, trước đây từng chơi những sản phẩm những công nghệ thì anh em đều có cái tang của nó kể cả từ quân cảm ứng đến những cái công nghệ khác đều có tang Lúc luyện mới này tôi đảm bảo với anh em rằng không hề có tăng tích gì cả những cái sản phẩm và làm máy sóc trên đĩa anh em đi chơi anh em đem đĩa vào thì cái đĩa này tôi đảm bảo với anh em rằng không phải một cái tang tích gì cả anh em nhé em có thể soi này cái đèn này đập thoải mái nhá đấy không hề có một cái dấu vết gì cả quân cán thanh chín bắt thanh chín luôn đấy và anh em à, chỉ cần đưa đĩa thôi mà cái máy soi xiên đó tôi sẽ ngụy trang cho anh em cái ngụy trang như nào anh em à, để tôi có tối thoại cho mình ở video này tôi không đưa lên thì tôi đưa lên thì sợ đến lúc anh em vào sân chơi nó khó hơn. chúng tôi sẽ chỉ nói sơ qua thôi cách dùng cái đĩa sơ xiên này anh em có thể sóc cái hoặc là anh em cầm cái đĩa này lướt qua cái camera ngụy trang thì tôi xoay xuyên đĩa cho anh em và anh thấy được toàn bộ quân vị nhau bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em thấy đây đôi sấp ba này bao úp bùn cửa này đấy lẻ này rồi anh em ờ, trước khi chơi anh em ờ, lấy cự nó lấy cái lấy cái vị trí cam ở đâu phải trong đất ờ, qua được hộp sóc cho nó được rẻ em này vẫn lẻ này cứ từ đây tôi thử em này đôi em này sữa nha tổng vị tôi nhìn hơi sang ờ, tiếng đôi này Đấy. anh em khi ờ, có sản phẩm này rồi em tập cho tôi quanh cữ của cái ờ, cam đó và anh em chỉ cần lướt qua cái cam đó hoặc là anh em sóc trên cam đó thì em tìm thấy tấm một quân vị này đảm bảo với anh em là đĩa thanh chín không hề có tai Đấy, không phải đĩa hình không hề có tai bắt thanh chín quân là thanh chín anh em nhé thì anh em nào nhu cầu về cái dòng máy số trên đĩa này hiện tôi có số điện trong hình xin chào anh em